với sản phẩm này, chiếc xe Isuzu sản xuất 203 bản máy dầu siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ nằm trong khoảng từ 5 cho đến hơn 6 lít dầu trên 100 km thôi. Một trong những chiếc xe 8 chỗ ngồi đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc xe máy dầu quý vị nhá. Và chúng tôi xin được báo giá đến quý khách hàng với giá bán là 135 triệu. Chúng tôi bán tại cửa hàng chưa bao gồm rút hồ sơ và chưa bao gồm phí vận chuyển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 mua về chúng ta sử dụng luôn Sản xuất cuối năm 2003 Một chiếc xe cũng còn khá là chất lượng Với anh em chúng ta là à, đi công trường, công trình hay là quý khách hàng chúng ta ở vùng sâu, vùng xa, vùng đèo cao à, <coughs> vực à, ở vùng cao đấy đúng không nhỉ trèo đèo lội suối đó chúng ta mua chiếc xe này về hoàn toàn là hợp lý thôi đấy đi rất là khỏe và điều đặc biệt nữa nó lại tiết kiệm nhiên liệu thưa quý vị và chiếc xe này thì ít hỏng vặt đấy là cái nét đặc trưng của cái chiếc xe Isuzu này và chiếc xe này cũng được rất nhiều người chào đón nhé thưa quý vị một chiếc xe cũng được rất là tôi bán rất nhiều trong thời gian vừa qua và ai đã đang quan tâm đến cái sản phẩm này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho tôi để sở hữu chiếc xe này và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh xe và quay cái hình dáng bên ngoài của chiếc xe này thật kỹ rồi để quý vị và các bạn theo dõi. Còn giờ xin phép quý vị tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này. Trước hết là chúng tôi truyền tải đến cho quý vị cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này quý vị nhá. Đây cái mặt cabo của nó đây chúng ta thấy còn khá là khớp khít, không có bị cong vênh. Và nước sơn của nó cũng còn rất là bóng luôn thưa quý vị. Cụm đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn khá là trong. Đấy, không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu hay đứt vỡ gì đâu quý vị nhá. À, cái mặt ga lăng đây chính giữa là cái biểu tượng Isuzu một thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản tên tư nhân biển 35 à, tỉnh Ninh Bình là tỉnh đồng bằng cho nên là chiếc xe này người ta chỉ chạy ở khu vực đồng bằng thôi cho nên còn rất là chất luôn quý vị Đấy, cái đèn pha bên lái này như vậy cũng còn rất là trong nha quý vị nhá không bị hoen ố hay là bị à, nứt vỡ bạc màu gì đâu Đấy, ba đợt sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết nhiều thân vỏ thì còn khá là căng nhá ba ga bệ bước đầy đủ hết thưa quý vị gương kính chỉnh điện đầy đủ hết la răng đúc Đấy. Đây, lốp của nó thì cũng còn tương đối đẹp nha quý vị nhá. Lốp này còn khoảng độ trên 80%. Đây, và mặt la răng của nó đây. Không bị xước xác hay bị đứt vỡ gì đâu. Đấy, đã được dán bộ tem thể thao nhìn rất là thời trang và khá là đẹp luôn quý vị. Đấy. Đây, chúng ta thấy sắt xì của nó đây còn xanh lét luôn quý vị nhá. Đến cua lốp cũng còn luôn nhá quý vị nhá. Cua lốp này tôi đang chỉ tay gót cua khoang lốp này không bị mòn không bị mọt không bị uh, cắt vá hàn ở đây đâu quý vị nhá cua lốp còn nguyên luôn chưa bị đắp ma tiết chưa bị hàn đâu quý vị nhá thân vỏ thì rất đẹp luôn đây là những hình ảnh từ phía sau của chiếc xe Isuzu này Đấy, quý vị gọi ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này ở miền Bắc chúng ta đang vào những ngày hè oi bức rồi chúng ta đi chiếc xe này à, vừa che nắng che mưa Đấy, ngồi trong thì rất là tiện nghi mát mẻ điều hòa là điều hòa ba vùng nha được chia đến từng chỗ ngồi và với giá chỉ có 135 triệu thôi Quý vị gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này Đây, cái, cái cua lốp bên này cũng còn luôn nhé quý vị nhé Cua lốp của nó đây, còn zin luôn Gót khoang lốp không bị mọt mục luôn quý vị nhé Đấy, và mặt la răng của nó đây Cũng còn khá đẹp Đấy, sườn phía phụ của chiếc xe này đây cũng còn rất là căng luôn Đấy, cái lốp trước thì cũng còn đây 7-80% Nói chung là dàn lốp này còn 7-80% thưa quý vị nhá Mặt la răng đây Đấy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 cho nên là rất mong quý vị chúng ta dành thời gian để chúng ta theo dõi thật kỹ Đấy, và sau khi xem xong video này thì chúng ta cũng có thể uh, định giá và ừ, <clears throat> à, đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này đến trên 90% rồi nha quý vị nhá, rất là kỹ được quý khách hàng luôn. Còn bây giờ xin phép tôi đi vào cái nội thất bên trong. Đây, đi vào cái nội thất bên trong của nó đây, cái táp lô của nó đây chúng ta thấy chưa? Cũng còn rất là tươi, nhựa rất là sáng, không bị à, xước không bị xuống màu đâu quý vị nhá Đấy, ghế thì đã được bọc à, phối hai màu 3D rất là đẹp luôn có hộp tì tay đựng đồ đầy đủ hết trần vẫn là trần da nguyên bản theo xe từ đầu quý vị tắp bi cửa đây vẫn là tắp bi nỉ nhá tắp bi của nó cũng còn khá mới đấy và nhựa của nó còn rất là sần luôn đấy, keo chỉ thì cam kết với quý vị là còn đến trên 8 90 phần trăm nhá quý vị nhá sơn lòng vẫn là sơn zin luôn kể cả phần phía dưới đây đây chúng ta thấy cũng không bị à, đây chốt cửa đây vẫn còn vàng ươm luôn các con ốc này chưa một lần mở đâu đấy đây hàng ghế thứ hai đây quý vị cũng được phối hai màu rất đẹp thể thao và hiện đại da cũng là da rất là dày luôn quý vị may rất là đầy đặn và cầu kỳ luôn Đấy, chúng ta thấy trần của nó căng đét luôn tapi cửa sau đây còn rất là sáng nha quý vị nhá keo chỉ của cái cánh sau đây quý vị Đấy, còn tươi nguyên không bị nứt không bị xước một chút nào luôn thưa quý vị Đấy. và chiếc xe này là chiếc xe được rất nhiều người tin dùng trong thời gian vừa qua và nó cũng là một thương hiệu được khẳng định rất nhiều năm trên thị trường Việt Nam rồi thưa quý vị nhé bởi cái tính bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu ít hỏng vặt và cái giá thành của nó thì chúng ta thấy cũng rất là hợp lý thôi Chỉ có hơn 100 triệu đồng chúng ta đã sở hữu chiếc xe này keo chỉ của cánh lái đây thưa quý vị rất là tươi nhá quý vị nhá đó đây hàng ghế thứ hai đây cũng còn khá mới kể cả là cái hàng ghế thứ ba này cũng vậy quý vị nhá đấy cũng còn rất đẹp luôn tapi cũng được bọc 3D rất là đẹp luôn thưa quý vị đấy. cánh sau đây bên lái đây quý vị đấy, vẫn là nỉ keo chỉ đây đấy cua lốp chúng ta thấy đây đấy, còn zin luôn thưa quý vị đó là một chiếc xe còn khá đẹp đây ta thấy rất là chủ nhân người ta rất là cầu kỳ luôn người ta bọc à, 5D quý vị nhá rất đẹp luôn đây cánh sau đây chưa hề bị đâm đụng luôn đinh tán của nó đây quý vị nó đinh tán bên này như vậy còn zin luôn quý vị nhá không có bị à, chút nào luôn đó là một chiếc xe mà chúng tôi giới thiệu rất là kỹ cho quý khách hàng luôn còn bây giờ xin phép quý vị là tôi đi vào phần linh hồn của chiếc xe đó chính là phần động cơ nha quý vị nha tắp bì đây rất đẹp đấy tắp lô đây cũng rất là đẹp quý vị nha. mặt vô lăng đây cũng không bị mòn mà quý vị đấy và bây giờ tôi xin phép quý vị nổ máy rồi tắp bì cửa lái đây quý vị đấy để cái nổ ngay quý vị nhá đấy máy nổ rất là ngon nhá cam kết với quý vị là chiếc xe này máy gầm số cực kỳ là chất lượng luôn quý vị nhá keo chỉ của nó đây phần lá đây đấy các lỗ bấm tròn xe đây quý vị nhá đấy lỗ lướt tròn xe đây đấy keo chỉ đây hai bên má của nó đây quý vị đấy, không máy đang nổ quý vị nhá máy nổ rất là êm luôn đây các thấy chưa đấy máy nổ rất là êm không rung giật và cực ngon luôn thưa quý vị đấy, máy nổ rất là êm đây răng của nó đây quý vị đinh tán đây đấy xe của nhà sản xuất đinh tán đây đấy đinh tán đây đấy, không đâm đụng nha quý vị nha đây máy nổ rất là ngon và khô ráo nha quý vị nha đấy, chúng tôi cam kết về chất lượng của chiếc xe này cho quý vị luôn đấy. và vâng quý vị và các bạn thân đến vừa rồi thì tôi đã giới thiệu thật kỹ cho quý vị đóng cửa vào cho anh đây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 đấy hàng ghế thứ nhất đây tắp đi cửa đây đấy hàng ghế thứ hai đây đúng không ạ tắp đi cửa đây rất đẹp luôn chúng ta mua về sử dụng luôn chỉ với hơn 100 triệu đồng là mà lại dùng máy dầu nữa thì đây có thể nói là sự lựa chọn hàng đầu luôn quý vị và còn chần chừ gì nữa mà quý vị không gọi điện ngay cho tôi để sở hữu chiếc xe này thưa quý vị Đấy, và chúng tôi đang giới thiệu cho quý vị đó là chiếc xe Isuzu Highlander